Ờ, các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa micro không dây của lo kéo. Ờ, mấy cái micro này nó không dây thường nó hay hư lắm các bạn. Đây mình đã mở nút nguồn nhưng nó vẫn không lên ha. Rồi mình vặn pin ra xem nó có pin hay không đã. Ờ, có pin các bạn. Nhưng mà mình phải vặn luôn cái cái vòng trên này ra nha các bạn. Đó. Vậy là pin nó vẫn còn các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ mình đo pin các bạn ha Đây mình sẽ bật về thang hai phân rưỡi thôi nha các bạn à, Nếu các bạn có pin mới thì các bạn cứ thay vào thử ha Còn ở đây mình sẽ kiểm tra xem pin nó còn hay nó đã hết Đó là mình sẽ cậy hai cục pin này ra Cục này sao nó hơi cứng các bạn Rồi đây là hai cục pin này các bạn ha rồi các bạn bật thang đồng hồ về 2,5V DC nha rồi mình sẽ dùng que đen mình để đặt ở dưới các bạn rồi que đỏ mình sẽ đo cái đầu núm ở trên rồi pin còn một phôn rưỡi đủ luôn các bạn ha cọc pin này là một phôn rưỡi nha các bạn pin tiểu á rồi vậy là pin này vẫn còn nha các bạn đây mình đo lại cho các bạn xem ha đó pin này vẫn còn rồi như vậy là pin đã tốt. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái đường à, tiếp điểm của pin nha các bạn. Ở đây mình thấy nó bị thục hơi bị sâu vô nè các bạn ha. Bên cổng nó bị thụt sâu vô, còn bên có lò xo thì nó dài hơn chút thì không sao. Còn ở cái phần tiếp điểm dưới nối hai cục pin thì nó đã bị than xét rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái đầu micro ra luôn nha các bạn cái đầu mít này thì có cái nó cũng rất là cứng nha các bạn thì mình cứ quặn mạnh nó ngược chiều kim đồng hồ là nó ra thôi à, cái này nó bị rớt cái cục à, sắt ra nè các bạn là cái chấu nhựa hai cái chấu nhựa nó gài vô trong nó bị lung lơ nó muốn gãy rồi các bạn ha rồi sẵn mình mở ra thì mình sẽ đo luôn cái cái đầu mít này coi nó có còn không nha các bạn à, chúng ta sẽ bật đồng hồ về thang đo ôm nhân 1 để mình đo xem cái đầu mít này nó còn không vì mấy cái mít không dây này thường nó hay bị rớt bị đồ cũng có khi nó bị à, cái đầu mít nó bị đứt nha các bạn nên bây giờ mình phải kiểm tra trước ha rồi mình sẽ dùng đồng hồ đo phone ôm mình bật về nhân một mình chập kim lại xem nó có lên không các bạn đó mình chập kim lại nó lên là ok rồi ha rồi bây giờ mình sẽ chấm vào hai cái tiếp điểm của dây đen và dây đỏ các bạn ha đó rồi mình giữ một que một que mình sẽ quệt quệt nếu mà nó kêu rột rẹt rột rẹt hoặc nó lên một chút xíu ôm là nó còn tốt nha các bạn còn nếu các bạn quệt một que mà nó không kêu gì hết mà nó cũng không nhích kim lên một chút là nó đã bị đứt ha ở cái đầu mít này thì mình đo nó vẫn còn tốt nha các bạn rồi cái đầu mít còn tốt thì tiếp theo mình sẽ gỡ cái mạch in ở trong ra nha các bạn cái bo mạch ở trong á thì trước tiên gỡ cái bao mặt thì mình phải cậy cái à, cái nắp mà nó nó đậy cái đồng hồ với lại cái nút bấm này các bạn đó các bạn dùng dao các bạn cậy nhẹ nó lên ha các bạn phải cậy cái này ra thì các bạn mới rút cái bao mặt ở trong ra được rồi đây là cái bao mặt của cái micro không dây của lo kéo này các bạn ha đây nó gồm cái đồng hồ hiển thị đấy hai cái nút ờ, một cái nút reset và một cái nút nguồn rồi mình xem mấy cái tiếp điểm của cái pin như lò xo này nè các bạn coi nó có bị reset không ha hay là nó có bị lỏng chân hay không rồi mấy cái tiếp điểm nó thì vẫn tốt rồi cái nút ờ, nguồn và nút reset nè rồi mình bấm thì nó không còn có tác dụng ha đây nó có con IC nữa này các bạn ha thì mấy cái phần IC của mấy cái vi mạch của nó thì rất là khó hư các bạn trừ khi các bạn đập bể rồi thôi chứ tự nhiên thì nó cũng rất là khó hư vì nó sử dụng pin có 3V nè ha rồi bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ volt ôm các bạn mình sẽ đo xem cái nút bấm này nó có còn tác dụng không ha các bạn hay là nó đã bị rỉ sét nó bấm không ăn đó nó, thường thường nó có hai chân nè và bốn chân nhưng mà hai chân ngắn hay chân dài các bạn các bạn đo bên hai chân ngắn này ha đó thì các bạn bấm cái này nó lên là cái nút bấm nó còn tốt ha đó cái nút bấm này còn tốt nè đó còn cái nút bên reset cũng còn tốt luôn các bạn như vậy là hai cái nút bấm này vẫn còn tốt rồi như vậy là mình kiểm tra cái đầu mít hồi nãy cũng còn tốt và cái nút bấm cũng còn tốt còn cái bo mạch thì mình nhìn thấy nó cũng còn mới và sạch rồi bây giờ mình sẽ chà cái tiếp điểm này đi các bạn nó bị reset nè có thể là nó không có dẫn pin vào được các bạn ha thì sẵn mình mở ra thì mình chà cho nó sạch luôn các bạn à, các bạn có thể dùng miếng giấy nhám nè ha đó mình chà cho nó sạch cái xét vì nó ở trong kẻ nên nó cũng rất là khó chà các bạn có thể gỡ cái lò xo và cái cái miếng tiếp điểm của cái pin này ra ngoài cũng được các bạn ha nhưng mà mình thấy nó rỉ xét còn ít thành ra mình trà ừ, cho nó lẹ các bạn mình khỏi mở ra ha à, nếu không có giấy nhám thì các bạn cũng có thể dùng cái mũi dao để mình cạo cho nó sạch cũng được các bạn miễn sao mà cho nó sạch cái rỉ sét nó nó sáng lên nó, nó dẫn điện tốt là được rồi các bạn ha rồi bây giờ tới phần hai cái chấu nhựa ở cái đầu mít này các bạn nó sẽ tọt ờ, ở trong cái mic này để nó giữ chặn cái cái cái mạch điện lại các bạn ha khi mình ấn cục pin vào thì nó mới không có chạy lên vì hai cái chấu nhựa này nó bị gãy cho nên cái miếng mạch in nó khi mình ấn cái cục pin vào thì nó sẽ bị chạy lên trên thành ra nó lỏng cục pin đó các bạn nó sẽ không vào được ha đó, hai cái chấu nhựa nó sẽ gài vào cái mạch điện này nè các bạn đó, khi mình gắn pin vào thì nó sẽ không có nhúc nhích nó không có đẩy lên trên ha còn cái này nó gãy đó các bạn thành ra pin gắn pin vào thì nó sẽ đẩy cái miếng mạch lên trên thành ra cục pin nó bị lỏng rồi bây giờ mình sẽ tìm cách mình cố định mình gắn mình dán cho nó cứng cái cái hai cái hai chấu nhựa đó lại các bạn ha rồi bây giờ mình sẽ dùng mũi dao các bạn mình cạo nhẹ nhẹ mấy cái chỗ mà nó bị nứt ra các bạn cho nó nó sạch mấy cái chấu mấy cái bụi ra đó đó mình để cho nó ngay ngắn rồi ha xong cái mình dùng keo dán sắt các bạn mình sẽ nhỏ vào ha nhỏ vào mấy cái khe mà nó bị à, bị nứt ra các bạn đó mình bóp cho nó thẳng đàng hoàng đó, mình canh cho nó ngay cố định thẳng đàng hoàng rồi bắt đầu mình mình sẽ dùng keo dán sắt 502 á mình nhỏ vào các bạn ha à, keo này nó chảy rất là sâu nha các bạn nên các bạn à, nhỏ chút xíu thôi ha chút xíu rồi đợi nó khô rồi các bạn nhỏ thêm chút xíu nữa chứ các bạn đừng có nhỏ nhiều nó chảy tùm lum ở trong đó là rất là cực ha nó dính hết trong đó đó các bạn đó mình chấm một chút chút thôi rồi các bạn cố định cho nó cứng cho nó khô rồi mình chấm thêm tí nữa nha các bạn rồi bây giờ mình nó khô keo này các bạn mình ướm vô thử này các bạn đó nó có hai cái gờ nó giữ cái mạch điện lại này các bạn ha đó. chiều nào cũng được các bạn đó, nó giữ hai hai cái khe các bạn nó giữ cái mạch điện lại à, trước khi lắp vào thì các bạn cũng phải nhớ gắn cái cục sắt tròn tròn vào nha đây là cục sắt này nè các bạn đó, các bạn nhét nó vào các bạn nhét nó vào xong rồi các bạn chấm một tí keo cho nó cứng luôn cái cục sắt này không có cũng không sao nha các bạn cái cục sắt này nó để cho nó nặng cái đầu micro cho mình cầm nó đầm tay các bạn chứ còn không có cục sắt này thì cái micro nó rất là nhẹ đó, các bạn muốn cho nó chắc thì các bạn nhỏ một tí keo dán sắt vô cho nó giữ cái cục sắt này với lại hai cái hai cái miếng nhựa này cho nó cứng với nhau luôn chấm một chút thôi nha các bạn đừng chấm nhiều quá rồi bây giờ mình sẽ lắp vào các bạn ha ở à, trong cái mic này thì nó có hai cái khe bằng nhựa rồi các bạn mình chỉ thả miếng mạch in vô đúng như hai cái khe này nè đó mình đẩy nó xuống đó ha các bạn cứ để ngay hai cái khe bằng nhựa đó rồi các bạn đẩy xuống từ từ rồi đó nó xuống sát rồi nè các bạn đó rồi bây giờ mình sẽ à, gài cái hai cái chấu này cho các bạn bên nào cũng được ha mình gài hai cái nó có hai cái cái ngạnh hai bên cái chấu này nè mình ép vào rồi ngay chỗ đầu này nó có cái mang cá đó mình ấn mạnh là nó vào khớp các bạn là nó giữ cứng lại luôn ha là nó vừa chặn cái mặt in trong đây cứng lại luôn đó cái, rồi đầu mình mới đẩy cái nắp này lại cái nắp này thì dễ các bạn cái nắp mình đã lọt vô hai cái lỗ nút nguồn với lại nút reset rồi mình thả nó xuống đây ha rồi bây giờ mình gắn pin vào nha cái loại này nó dùng hai cục pin tiểu các bạn ha còn có loại nó dùng cục pin vuông 9V nữa các bạn rồi bây giờ các bạn ấn giữ cái nút nguồn tí xíu à đó là nó lên rồi nè các bạn ha đó nó lên như vậy là mình sẽ kết nối với lo kéo là ok thôi các bạn rồi bây giờ mình chỉ ráp lại thôi là xong các bạn mình quặn cái nắp đít của cái pin này là vào ha rồi quặn vâng, cái đầu mít vào nữa là xong đó các bạn cái đầu bảo vệ lưới đó các bạn rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa lại cái mít không dây của lo kéo rồi các bạn ha trường hợp mà cái mít riêng của cái lo luôn mà nó bị sai là tần số nó không có nhận à, thì các bạn muốn reset lại thì các bạn giữ một lần nút nguồn và nút à, reset luôn các bạn đó các bạn giữ một lần hai nút luôn cái nó vừa báo đồng hồ lên cái cái cột sóng anten nó chớp chớp rồi các bạn bật nguồn bên lo kéo để cho nó ra kiếm các bạn nhớ là khi các bạn giữ hai cái nút nguồn và nút reset giữ một lượt nó vừa lên nó chớp chớp cái cái cột sóng anten của trong cái mic đó các bạn thì các bạn mới bật nguồn của lo kéo lên ha để cho cái lo kéo và cái mic này nó nó, nó, nó ra kênh với nhau các bạn nó ra tần số với nhau là đúng thì nó sẽ dừng lại rồi các bạn alo thử khi nào được là là ok các bạn ha và video của mình đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha